lá, vỏ thân và quả nhầu đều có dược tính mạnh, được dùng để trị bệnh tiểu đường, đau mỏi xương khớp do phong thấp, tụ máu do chấn thương, mụn nhọt ngoài da, huyết áp cao và rối loạn kinh nguyệt. Quả nhầu còn có tên gọi khác là noni, nhầu núi, cây ngao, nhầu rừng, thuộc họ cà phê. Nhầu là cây thân gỗ nhỏ, chiều cao trung bình từ 6 đến 8 mét. Cây có thân nhẵn, và phân chia thành nhiều cành to. Lá mọc đối xứng, phiến lá có hình bầu dục, nhọn ở hai đầu. Lá rộng 5 đến 7 cm, dài 12 đến 15 cm. Hoa mọc ở cuốn lá, hạt ngọn cành và có màu trắng. Quả có hình trứng, mặt ngoài xù xì, có màu xanh lục khi non và chuyển sang màu trắng hồng khi chín và dài khoảng 5 đến 7 cm. Bên trong quả có nhân cứng ở giữa, thịt mềm, trắng và thơm. Cây nhầu ra hoa vào tháng 1 và 2 và sai quả vào tháng 7, 8 hàng năm. Lá, vỏ thân, rễ và quả nhầu được sử dụng để làm thuốc. Ngoài ra, quả nhầu còn được nhân dân dùng ăn như một loại trái cây thông thường. Cây nhầu mọc hoang tại vùng Tây Ấn, Đông Nam Á và Đông Polynesia ở nước ta Loài thực vật này mọc nhiều ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ như Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang, Bình Dương, vân vân. Thu hái rễ, vỏ và lá quanh năm, quả thu hái theo mùa. Hầu hết các bộ phận của cây nhàu đều được dùng tươi, riêng rễ đem sấy hoặc phơi khô để dùng dần. Bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát. Vị thuốc của cây nhàu Quả nhau có vị hăng, cay và nồng, tính mát, rễ có vị chát, tính bình. Quy vào kinh thận và đại tràng. Quả nhau có tác dụng gì? Tác dụng của quả nhau theo đông y. Lá nhau có tác dụng trị mụn nhọt, làm thuốc bổ và chữa chứng lị. Quả nhau có tác dụng nhượng tràng, kích thích tiêu hóa và giảm ho. Rễ nhau giảm đau nhức xương khớp, chỉ thống, điều kinh, hoạt huyết và được nhân dân sử dụng để nhuộm đỏ vải quần áo. Theo nghiên cứu dược lý hiện đại, các nghiên cứu được thực hiện từ năm 1990 đến nay cho thấy quả nhau có tác dụng điều trị béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, suy nhược, bệnh tim, đau nhức. Nước ép từ quả nhau không chứa độc và có tác dụng cải thiện cơn đau do các bệnh mãn tính như viêm khớp, bệnh tim, ung thư, vân vân. Một số nghiên cứu một số nghiên cứu chỉ ra rằng hợp chất frosinin trong trái nhầu có tác dụng thúc đẩy tế bào trong cơ thể, chống lại nhiễm trùng và giảm đau. Cây nhầu có tác dụng hạ huyết áp, an thần, kinh giao cảm, lợi tiểu nhẹ và nhượng tràng. Quả nhầu chứa thành phần oxy hóa mạnh mẽ, có tác dụng kích thích tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu khoáng chất, vitamin, vân vân. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa còn có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do có hại. Nước ép từ quả nhầu có tác dụng sản xuất tế bào, có vai trò tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy, cây nhầu có tác dụng chống viêm đối với một số bệnh lý xương khớp như hội chứng ống cổ tay và bệnh viêm khớp mãn tính. Ngoài ra, quả nhầu còn có tác dụng giảm vết sưng do bỏng hoặc do chấn thương Dịch chiết từ quả nhau có chứa gemnacanthan có tác dụng ức chế tế bào ác tính, từ đó làm giảm máu đến khối u và thu nhỏ kích thước khối u ác tính. Bên cạnh đó, dịch tiết từ dược liệu còn có tác dụng ức chế quá trình tiết dịch ở niêm mạc, tá tràng và dạ dày. Vì vậy, quả nhau còn được sử dụng trong quá trình điều trị trào ngược axit dạ dày, viêm dạ dày, vân vân. Quả nhau chữa bệnh gì? Hiện nay, quả nhau được sử dụng để chữa các bệnh lý như băng huyết, hang xuyển, viêm phế quản, cảm mạo, tiểu đường, nhức mỏi xương khớp, cao huyết áp. Ngoài ra, cây nhau còn được sử dụng để làm thuốc bổ máu cho phụ nữ sau khi sinh. Rễ, vỏ, lá và quả nhau được sử dụng ở dạng đắp ngòi, sắc uống hoặc ngâm rượu. Liều dùng tham khảo Lá tươi 8 đến 20 g trên một ngày. Rễ khô 20 đến 30 g trên ngày. Bài thuốc chữa bệnh từ cây nhàu. 1. Bài thuốc chữa đau lưng và nhức mỏi xương khớp. Chuẩn bị quả nhào non một lượng vừa đủ. Thực hiện đem thái mỏng, sao khô. Cứ 300 g dược liệu thì ngâm với 2 lít rượu 30 đến 40 độ. Ngâm trong vòng 2 tuần là dùng được. Mỗi lần uống từ 30 đến 40 ml, ngày sử dụng 2 lần. 2. Bài thuốc chữa huyết áp cao. Chuẩn bị: rễ nhau 30 đến 40 g. Thực hiện: sắc với nhiều nước và dùng uống thay nước chè. Thực hiện liên tục trong vòng 14 ngày sẽ nhận thấy huyết áp giảm đáng kể. Sau đó nên gia giảm liều và dùng duy trì trong 2 đến 3 tháng. 3 bài thuốc trị cảm sốt, tiêu chảy và liệt Chuẩn bị lá nhầu tươi 3 đến 6 lá. Thực hiện rửa sạch rồi đem sắc với 500ml nước, còn lại 200ml. Mỗi lần uống 100ml, ngày dùng 2 lần. Áp dụng bài thuốc liên tục trong vòng 2 đến 5 ngày. 4. Bài thuốc chữa chứng huyết áp ở bệnh nhân bị cao huyết áp. Chuẩn bị quả nhau chín, Thực hiện Dùng ăn với muối vài lần sẽ đại tiện dễ dàng 5. Bài thuốc chữa liệt Chuẩn bị quả nhau Thực hiện Nướng chín và dùng ăn trực tiếp 6. Bài thuốc trị sốt cao, đi ngồi, lì và có tác dụng bồi bổ sức khỏe Chuẩn bị Rễ nhầu 8-10g Thực hiện Đem sắc với 500ml nước và chia thành hai lần uống 7. Bài thuốc trị mụn nhọt ngoài da Chuẩn bị vài lá nhầu tươi Thực hiện Rửa sạch, để rau nước và giả nát rồi đắp lên mụn nhọt Thực hiện cho đến khi nhọt vỡ và da liền lại 8. Bài thuốc trị chứng đau lưng do thận hư yếu Chuẩn bị Rau ngót Rễ ngà voi Tầm gửi cây dâu Cối xay Đậu xăng Dây gùi và bó bần mỗi vị 8g, ngũ trảo và rỉ nhau mỗi vị 12g. Thực hiện, sắc với 500ml nước với lửa nhỏ cho đến khi còn 250ml, mỗi lần dùng 125ml, dùng ngày 2 lần, nên uống khi thuốc còn nóng. Bài thuốc chữa chứng rối loạn kinh nguyệt ở bệnh nhân cao huyết áp Chuẩn bị ít mẫu 20g hương phụ hay còn gọi là củ gấu, tẩm giấm sao 12g, quả nhau 20g, cam thảo dây 6g. Thực hiện, đem rửa sạch dược liệu và sắc với nước, chia thành 2 đến 3 lần uống trong ngày, sắc mỗi ngày một thang cho đến khi khỏi. 10. Bài thuốc trị bệnh huyết áp cao, suy nhược thần kinh và mất ngủ. Chuẩn bị thảo quyết minh hay còn gọi là hạt muồng, sao thơm 12g, gừng củ 3 lát, rễ nhầu 24g, vỏ bưởi 6g, thổ phục linh 8g, rau má 8g. Thực hiện, cho các vị vào ấm, đổ 500ml nước vào sắc cho đến khi còn 200ml. Mỗi lần dùng 125ml. Ngày dùng 2 lần khi thuốc còn nóng. 11. Bài thuốc trị chứng đau nửa đầu và nhức đầu kinh niên. Chuẩn bị rau má cối xay, hạt mùn trâu mỗi vị 12g, rễ nhầu 24g và củ gấu, sao hạt tẩm mỗi vị 8g. Thực hiện cho dược liệu vào ấm và sắc với 500ml nước, còn lại 250ml, mỗi lần dùng 125ml. Ngày dùng 2 lần, nên sử dụng khi thuốc còn ấm. 12. Bài thuốc trị chứng đau nhức do bệnh phong thấp Chuẩn bị dây đau xương, rễ nhau, rễ cỏ xước, củ khúc khắc hay còn gọi là thổ phục linh, mỗi vị 20g, cam thảo dây 6g. Thực hiện Sắc uống, ngày dùng một thang, chia nước sắc thành 2 đến 3 lần uống. 13. Bài thuốc trị chấn thương, trầm cảm và stress. Chuẩn bị quả nhau tươi. Thực hiện ép lấy nước uống khi bụng đói. 14. Bài thuốc giúp nuôi dưỡng tóc và cải thiện các bệnh về da đầu. Chuẩn bị quả nhầu tươi. Thực hiện ép lấy nước và thoa lên da đầu. 16. Bài thuốc chữa nấm da. Chuẩn bị quả nhầu tươi. Thực hiện cắt thành từng lát mỏng rồi chà sát nhẹ vào vùng da cần điều trị. 17. Bài thuốc chữa mất ngủ, cao huyết áp đau đầu và nhức mỏi. Chuẩn bị sinh địa, ngưu tất và hoa hà, mỗi vị 12 đến 16 g. Rễ nhầu thái lát, phơi khô 20 đến 30 g. Thực hiện: đem sắc uống, chia thành nhiều lần uống trong ngày. 18. Bài thuốc chữa mất ngủ, đau đầu và chóng mặt do huyết ứ. Chuẩn bị: ngưu tất 20 g, rễ nhầu 50 g, và thảo quyết minh 15g. Thực hiện sắc uống, ngày dùng một thang. 19. Bài thuốc trị nhức mỏi xương khớp do thay đổi thời tiết. Chuẩn bị nghệ đen, nghệ vàng, tràng bì, tầm gửi cây dâu, thiên niên kiện và quế nhục mỗi vị 20g, đường cát trắng 500g, vòi voi, rễ nhầu mỗi vị 40g quả ô môi 10g, đỗ trọng 30g, rượu trắng 2 lít. Thực hiện Đem ngâm với rượu trong vòng 7 ngày, sau đó lọc bã. Thực hiện Đem ngâm với rượu trong vòng 7 ngày, sau đó lọc bã. Sử dụng rượu pha với 1 lít nước đường, mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần uống 300ml. Áp dụng bài thuốc trong 3 đến 5 ngày. 20. Bài thuốc trị bầm tím tụ máu do chấn thương chuẩn bị trái nhào non 12g thực hiện sắc uống trước khi ăn chia nước sắc thành 3 lần uống và dùng hết trong ngày trái nhau uống nhiều có bị gì không nhau tươi và nước ép từ trái nhau không chứa độc nên bạn có thể sử dụng với liều lượng lớn. Uống nước ép nhau thường xuyên kích thích cơ thể tiết ra endorphin, một hoạt chất giúp thư giãn não bộ tạo cảm giác tích cực, giảm căng thẳng, stress và điều hòa huyết áp. Nếu dùng với liều cao, nước ép từ quả nhau còn có tác dụng cai nghiện ma túy, thuốc và rượu. Tuy nhiên, để được hướng dẫn cách cai nghiện cụ thể, bạn nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa. Hiện tại chưa có ghi nhận về các tác dụng phụ khi sử dụng quả nhau và nước ép nhau với liều lượng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khuyến cáo, bạn chỉ nên sử dụng với liều lượng như sau. Người trẻ và người có thể trạng khỏe mạnh dùng 300ml trên ngày. Người đang bị chấn thương hoặc mới thực hiện phẫu thuật dùng 180 đến 240ml trên ngày. Trong ngày đầu tiên, sau đó duy trì 90 đến 120ml trên ngày. Người cao tuổi muốn bồi bổ sức khỏe nên dùng 60ml trên ngày, chia thành hai lần uống sáng và chiều tối. Người sử dụng nước ép nhau để chữa bệnh. Dùng 160ml trên ngày trong tháng đầu tiên, sau đó điều chỉnh liều lượng tùy theo mức độ đáp ứng. Người mắc các bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường và ung thư sử dụng 180 đến 240 ml trên ngày. Các trường hợp mắc bệnh đe dọa trực tiếp tới tính mạng, sử dụng 480 đến 600 ml trên ngày. Lưu ý, kiên kiệt khi sử dụng cây nhau. Không dùng dược liệu cho người có huyết áp thấp, nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu đang sử dụng thuốc hạ áp. Nhau có tác dụng thông kinh hoặc huyết nên không sử dụng cho phụ nữ đang mang thai. Thận trọng khi dùng bài thuốc với nước ép nhau cho bệnh nhân bị viêm thận. Cây nhau là vị thuốc có nhiều công dụng hữu ích. Tuy nhiên, bạn cần tránh tình trạng phụ thuộc vào dược liệu này trong quá trình điều trị